Tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay à, trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc à, Hyundai Grand i10 Full Option sản xuất năm 2016, 5 chỗ, số tự động máy xăng 1.2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 Ờ, có thể à, thích hợp được à, cho mọi à, đối tượng sử dụng xe đặc biệt là đối với các chị em là phụ nữ thì phải nói là đi chiếc xe này rất là sang trọng và thanh lịch chiếc xe này được ô tô Kinh Anh mua của một chủ nhân ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đăng ký tư nhân chính chủ cho nên là mọi cái giấy tờ theo xe vẫn phải nói là rút hồ sơ rất là nhanh toàn bộ bốn máy xe đều được trang bị mâm đúc phanh ABS cho nên là rất là an toàn khi mà chúng ta vận hành à, chiếc xe này Đây đây là cụm đèn hậu ở bên à, phải xe này vẫn là đèn zin rất là trong còn đây là cụm bánh sau ở bên à, phụ đấy mâm đúc 8 chấu cực kỳ chắc chất lượng và chắc chắn vỏ xe cũng còn rất là mới toàn bộ hộp dè hệ thống cua lốp quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ rất là đẹp đấy còn vẫn còn là cái lớp sơn sần của hãng sản xuất ở bên, ờ, bên phần dưới để ờ, chống dỉ xét các cái họa tiết các cái đường gân chỉ tay nắm cửa cũng đã được ờ, ốp mạ chrome nhìn rất là sáng và sang trọng nóc xe toàn bộ vẫn còn là zin đây là cánh cửa sau ở bên phụ đấy quý vị tắt bi của nó các cái tấm nhựa cực kỳ đẹp hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn là zin chính hãng không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ các cái ờ, nút bấm này vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả tay nắm cửa hệ thống ờ, bản lề còn rất là sáng rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả đấy toàn bộ hệ thống gioăng cao su vẫn là zin bật lên xuống còn như mới này quý vị cũng đã được ốp một cái tấm ờ, ốp nhìn rất là sang trọng hệ thống chốt khóa phía sau này còn mới tinh toàn bộ ờ, cột và khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh với chiếc xe này thì ô tô Ken Anh cam kết là không một ngày ờ, chạy dịch vụ hay là taxi không đâm đụng không ngập nước đấy kính xe vẫn còn là kính zin vẫn còn thể hiện rõ các cái thông số của hãng sản xuất ở trên kính xe đây là cánh cửa trước ở ờ, bên phụ đây đấy chắc ờ, cũng không cần phải nói quá nhiều xe mới ờ, sản xuất năm 2016 mà mới đi được hơn à, 2 năm một tí thôi toàn bộ keo chỉ chốt khóa này gioăng cao su vẫn là còn đầy đủ zin chính hãng phần nhựa phần tắp lô của nó tắp bì của nó cực kỳ đẹp các cái à, bản lề của cánh cửa trước mở ra, mở mở ra vào rất là nhẹ nhàng đấy phần bậc lên xuống này cũng ờ, ốp tấm ốp phải nói là chủ nhân chiếc xe giữ xe rất là cẩn thận hệ thống bản lề chốt khóa phía sau này quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy cột cũng như là khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả đấy bảng uh, tắp lô của dòng ờ, Hyundai Grand i10 cũng uh, khá là đẹp hộp đề đồ này vẫn còn đầy đủ các cái uh, phụ kiện đọc thẻ nhớ cổng USB à, để kết nối uh, âm thanh các cái tấm nhựa của bảng tốc lô rất là đẹp hộp số tự động ra vào số cực kỳ là trơn mượt và nhẹ nhàng thắng tay các cái uh, à, khay đầy đồ hệ thống uh, dàn điều hòa hai chiều nút uh, start stop để đấy vẫn còn phiếu uh, nhắc đăng ký bảo dưỡng này mới uh, đi bảo dưỡng uh, tháng 2 vừa rồi thôi một cái màn hình uh, cảm ứng DVD chìa khóa thông minh chúng ta để chìa khóa trong xe là chúng ta mới nhấn được uh, để start stop mới nổ máy được hộp số tự động này ra vào số cực kỳ là chân mượt màn hình đấy chúng tôi à, để xe đang lẽ máy nổ rất là êm màn hình à, cảm ứng 10 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim Android Internet trần xe các cái uh, à, tiết định tiện ích trên trần xe trần nỉ rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả túi khí trên vô lăng vô lăng có tích hợp các cái à, nút điều chỉnh âm thanh rất là thuận tiện à, cho chúng ta vận hành chiếc xe này chiếc xe mới đi được có hơn 42.000 km thôi phải nói là xe đi rất là ít đây là thông số chuẩn đấy, đấy màn hình Android đấy. có tích hợp đầy đủ các cái tính năng nghe nhạc xem phim cả camera lùi bản đồ à, dẫn đường để à, giúp chúng ta tìm cái vị trí một cách à, thuận thuận tiện camera, camera lùi siêu nét màn hình rất là cảm ứng rất là nhạy mượt mà bản đồ à, dẫn đường mới nhất phiên bản 9.10 à, có đầy đủ à, các cái địa chỉ cho chúng ta bằng Tableau này Còn đây là cụm bánh trước ở à, bên phụ đây Mâm đúc 8 chấu Rất là chắc chắn Vỏ xe Gai của xe còn rất là cao Còn đây là cụm đèn pha ở bên phụ Vẫn là zin theo xe Rất là trong dạng à, đèn pha halogen Đèn gầm à, ở phía dưới cản trước này Chiếu sáng bám đường rất là tốt đèn đèn pha không hề có dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả logo thương hiệu Hyundai dòng à, xe thể thao cùng đèn pha bên à, tài cũng vậy tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm còn đây là cụm bánh xe trước ở bên tài chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều đều được trang bị thắng ABS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 hộc gió dàn lạnh xe được uh, điều chỉnh uh, gương điện rất là thuận tiện vô lăng uh, ba chấu dạng thể thao có tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh túi khí có trang bị trợ lực đánh lái rất là nhẹ nhàng đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe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 Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ, sản xuất năm 2016, 5 chỗ, số tự động, xe rất là thích hợp cho những gia đình nhỏ. Đấy, gương kính ờ, chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Gương có tích hợp ờ, đèn báo rẽ, rất là thuận tiện ờ, cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này. Xe vẫn còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé xe Hyundai Grand i10 được à, trang bị cái à, động cơ xăng 1.2 lít cực kỳ là khỏe khoắn tiết kiệm nhiên liệu máy nổ rất là êm nhẹ nhàng đề nổ start stop đấy hệ thống bắt bèo nắp cabo dàn đồng dàn chassis của nắp cabo cực kỳ là dày chắc chắn keo chỉ còn đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào Chúng tôi cam kết là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Quay cận cảnh và chi tiết phần máy cho quý vị thấy. Máy còn rất là đẹp, rất là mới. Toàn bộ à, phần máy à, quý vị thấy rất là sạch sẽ và khô ráo. Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Với giá là 330 triệu đồng, giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc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 các cái à, con ốc vẫn còn à, nguyên cái dấu niêm phong của hãng sản xuất sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhé đây gầm xe quay từ phía sau này hệ thống giảm sóc các cái đầu rô tin còn rất là chắc chắn như mới không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục nát cả xe mới sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ quay cận cảnh và chi tiết phần gầm xe từ phía sau cho quý vị thấy rõ còn rất là chắc chắn như mới đấy cảm biến lùi này tất cả vẫn còn hoạt động rất hiệu quả camera lùi siêu nét giúp cho chúng ta lùi xe một cách à, an toàn và thuận tiện và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé đấy như quý vị thấy thì chiếc xe nổ rất êm ái màn hình DVD có tích hợp cả cái camera hành trình camera lùi Android và tích hợp bản đồ dẫn đường mới nhất. Cảm giác lái của chiếc ờ, Hyundai Grand i10 này ờ, rất là nhẹ nhàng, linh hoạt, rất là phù hợp ờ, di chuyển ở các cái cung đường đô thị đông đúc. Khả năng vào cua của Grand i10 cũng rất là ấn tượng, giúp cho người lái có thể xử lý một cách gọn gàng, an toàn. Cách cầm của chiếc xe cũng cải thiện rất là tốt. Hệ thống vô lăng có trang bị à, trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng xe này à, thích hợp với cả các cái chị em là phụ nữ cũng à, điều khiển xe rất là dễ dàng thao tác hệ thống âm thanh của chiếc xe thì rất là hay tạo ra cái âm trầm cho cái âm thanh rất là rất là thích hợp xe trang bị động cơ xăng 1.2 lít cho nên là rất là tiết kiệm xăng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 chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo